vào đi vào đi mời rồi đấy vô đi vô đi ủa thiếu thiếu gì vậy? một người á béo béo ơi wow lục quýt mười hai đang vào đấy lục quýt mười hai là lục quýt là thằng ấy thằng hải hải á Mày đi xuống pin à? Ừ. Mày không bắt nó mua game mà. Mày... Rồi ờ, nó mua mà Hải đầy tiền. Đéo game 2 lít đấy, nó mua về mẹ xong rồi chơi đéo ra gì nó chán thì mẹ lẽ à. Lần vâng, thôi. Hả? Lần vâng, thôi xong rồi mình bấm đi làm thì ở đâu chơi. Ngọt thế. À, bắn PUBG ầm ầm. Ê, có mấy cái mà hàng khoảng xoay vòng nhau chơi Tối đâu chơi hết đâu, tối ít chơi, chơi. À, giờ có 15 ngày ở nhà thì tôi cứ chơi Tao ta cứ bỏ cái đó nhá Đâu, nó chỉ chuyện với con Cái mất rồi gì? Lâu đài đây nè à, nó có có nói không có nói chuyện trong game à có mà microphone volume uh, voice input này thật à có mà Ôi nói như thế mẹ mà Con ma cô đơn quá Con ma cô đơn quá nhở Nhưng mà nói này ma Lộ chiến thuật ma cay vãi nổi Ma tính em phải hiểu là ma ấy hơn ma yếu hơn ma thực sự yếu hơn rồi ủa thằng kia là bao ma luôn à <laughs> ôi mới mới chơi bảy làm người đấy đấy là bao ấn swap đấy đấy đổi kiểu gì anh đổi kiểu gì có chữ swap ấy ấn vào mặt của anh ấy xong rồi có chữ swap ấy ấn mặt mặt trên của anh kìa đấy nè Hành hiệp là ma mẻn lắm Thế con này nhá Cho vui nhá, ok chưa Ok luôn Map gì Cái này có phải bí mật không? Còn bí mật rồi à Mày chơi mày không biết cái gì thì hỏi Em chơi ma gì đấy? Nghe thấy chưa? Biết ma gì chưa? Kính tốc độ chuột đâu nhỉ? Con gì ma gì? Con con thỏ, con, con, con, con thỏ. thỏ. À mau để xuống bao nhiêu ấy? Lựa ấy nhá. 0.55. Sao vào đây nhanh thế? Anh hiệp ấy cái gì nhỉ? À Cú cưa đi. Úi. Chuột trái biến hình, chuột phải là biến người nhá. Nếu là người ấy F là sửa Giữ ép là sửa À cái này là tròn đồ nó nhiều là em nhiều đấy. Ừ. Kim của nó à? Gì anh Hải à? Ở ạ. Chết rồi. Đóng cửa được không? tìm nhau rồi à? bị đổ chứ cay thế cái đài ở đây mái mới được gửi cay đấy nhở ok không mẹ nó sửa xong rồi thép mình này... cái gì vậy thép mì Happy giờ đang cam đang cam đang cam. Ăn đi. Đang ở cái máy góc nhà ấy. Đi ra ngoài phòng giam rồi. À? Ai chạy lọc cọc này đang cam đang cam cam cam đang cam hai người sửa máy đấy là được đủ đau hết sửa Có ai biến hình nằm không đấy này scout à cứu à alo à, nghiệp thấy nè vậy sao không cứu Cứu cứu cứu cứu cứu Cứu cái gì Vui tao à Im ở đây này em mới chơi mới chơi à đang đâu rồi hải sao bị bắt rồi à không à, đi à đi à đi phải được thật với chơi bị bắt rồi bị bắt rồi à thì bắt phải bảo để để tao sửa máy tiếp rồi. Tao mà, tao tao anh. Tao chưa biết cái máy thế nào. Có một ghế đúng không? Nhiều ghế lắm. Ghế. Ồ, cái này có chạy, đồ chạy, gì chạy, không chạy chạy chạy chạy chạy <laughs> biệt đồ to đấy đang bị yếu máu phải biến thành người máu mới hồi nhá trốn trốn là độ hiệp đến anh Ơ kìa Chậm ấy nhở Ơ kìa Vẫn, vẫn spam được spam cái thùng gỗ ba lần ạ khó hiểu thực sự khách rồi sao ở không phải là cái đấy được cái lại cam nó đủ dây rồi vừa nãy cam xuống 40 giây rồi tính cả anh hiểu đi rồi phải sửa máy mới thắng được hải giác hai người cùng sửa à hai người sửa nó nhanh hơn ô Đến nha đến, đến, đến, đến, đến, Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy. Ôi. À, giờ góc chết luôn à, kẹt con mẹ luôn rồi. khác thì khỏe hơn rồi cái này phải đánh pháp đòn chạy thẳng mới được biến vát ẩn ra đây hiệp Chuyển tới luôn à gần thế nhở ơ định mệnh quyền à, sao chúng ta nãy giờ toàn chạy nhỉ sao lại không chiến với con này luôn có đồ đâu mà chiến nhảy ở đâu choáng á ôi ngon Mọi người đi cứu mọi người mở cửa Mình mua đồ rồi mà nhả sắc lại Chết mẹ luôn À, à, cam Đang vâng, cam giờ Mở cửa trước đã Vẫn cam, vẫn cam, vẫn cam, vẫn cam. Mọi người mở cửa Bên à. à, mẹ cửa đấy. Vâng à, đúng cái đấy. Nhảy vào đầu anh Hiệp bị choáng mà. Lấy cái đồ to à. bom anh em quả lựu đạn lợi hại đấy nhở có em nếu mà đít ra chơi đấy có mang đít cuốn đồ à cái này có đồ à mua ở cái hòm á có điểm góc màn hình bên trên bên phải ấy cứu tao á còn 40 giây tao à ai không có đây đâu chết thế ôi có có có có có à cam nha chết rồi đi, đi. qua cổng ấy qua cổng qua cổng ấy chết rồi chết chắc rồi Cả mình chết rồi, không cứu rồi Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi, đi rồi, đi rồi Cứu đi, cứu đi, cứu đi Không cứu đâu đâu Đang đứng rồi, đang đứng rồi Ok, ok Đó, con này chạy lù đù quá, kiểu cái nhiều map quá Cái con này phải đi thẳng cơ Con này đánh map cam có khi được ấy, có capping à Map cái chạy thẳng à con nói là hai thằng lùn gì đó Yên à Giết phải giết hết, hai thằng lúc nào chắc phải giết được Hai thằng giết cũng là ok Mẹ mà bọn này sửa nhanh quá cái map này cũng bé à Chơi phải chơi ma ma khác Map cái gì đây lâu ngủ sớm đây hả ừ. lâu nhắn nữa thế nhá map gì đây anh em map gì cũng được map gì anh tự tin nhất đấy à, anh là ma gì không biết ok, okay. anh ma cho map đấy luôn phục thù luôn map này thì quá đơn giản ta làm chơi con khác cả được cái gì có khi anh sắp bét bát farm rồi <laughs> chơi chơi chơi uh, à, vườn ngô cái đi ờ à, đi lại tí chơi vườn ngô tao chơi con lại lại con ờ, con va lóc đi mẹ mày tao đánh chơi kiểu mẹ mày cam đến chết một thằng à. cho các cua nha Ôi, <laughs> thế cho yên không chúng mày chạy vào vườn ngô khắc đéo nhau ừ. con va lóc đéo sợ à Ủa Dũng biết là đó là kìa à? Chơi người hay chơi ma à? Em chơi người thôi em có biết chơi ma đâu Đấy squad đi squad đi squad Đấy là ma đâu Đấy báo thủ ta hiểu cái gì đâu Anh chưa chơi con này bao giờ quá Con này mạnh lắm anh ạ Em cầm con này chém cầm áp Con này đam đội Đúng không Tí nhân vật này đều có một đấy à một kiểu chơi à ừ. không nó chỉ có một cái tính năng khác thôi con của em có hồi máu đúng không Em chơi Valak á? Không Anh chơi con đấy làm gì? ba phải chơi con đấy ba quá Em chơi lắc vậy không không không phải ba lăng đâu à? <laughs> đừng mẹ mới chơi <laughs> thôi ôi là tôi là em anh hiệp chém xa cánh người ra cái chữ e của nó là làm gì nhỉ tôi e nó không biết hình như là ờ, xả xả mùi á định vị ai bị hít phải cái mùi của, của anh hiệp là sẽ bị lộ bây giờ mùi gì đánh giám à ừ quá rồi con đấy bố ngon ngon ngon anh em tranh thủ tranh thủ chữa đi tranh thủ sửa đi Mình hết rồi Trung nước thì bây giờ chung nó khỏi chung nấu Ui <laughs> Nấu, chung nấu Cam kìa Trung Nguyên Liên ừ. quá vừa xuống mấy ôm luôn cứu đi cứu đi nếu Ô, sao mình chưa hóa à? Ốc. rồi. Ốc, ốc. Gì bây giờ cuốn khai khai báo rồi, dán giấy hết rồi. khỏi đâu mà khử chúng đến khi khác biết phải khi làm khỏi ra mới khử chứ Chú anh Hải à Rồi, bây giờ mới thế chạy luôn chạy luôn chạy luôn chạy luôn chạy luôn chạy chạy chạy chạy chạy chạy Ôi, như bên dưới à mày Đù Anh ngược con chạy nhanh quá Chạy nhanh vô đâu Thịt bã mày nãy còn mấy giây nữa thằng béo chết rồi Không kịp cao, tao nghe điện thoại rồi <laughs> Làm sao để anh hiệp trong chỗ nào nhỉ? Không thể biết Đến gần thì tim mình bị đập mà ờ, Thấy rồi, vẫn đang ở đấy khiếp thế Má luôn, nó khiếp chạy nhanh vãi Ngay trước mặt rồi tiền tế đã bắt Ừ, anh hiệp đuổi nhanh vãi nồi ra đấy Bảo không chạy nhanh Ông kim của nó rồi, chạy nó chậm mà Còn đây cái xoáy chém xoáy ờ, chém xa tự nhiên ở kìa em mới sửa xong một máy á sửa chưa sửa xong là nó sẽ có hình uh, vàng vàng đấy đúng không đủ đang đuổi ai kìa ôi rồi ôi chém xa quá thoát chưa thoát không thoát không ngồi lên phát nữa thua đấy Hải giác sửa máy đi Đây đang ở chỗ anh Hiếu rồi đang Cứu tắc cưng cái Dạ chỗ tao Mắt đấy vẫn đang cam đấy nhé đang đuổi đang đuổi tắc cưng nhá <laughs> hải sát sửa máy đi sửa máy chậm ấy. có ai đuổi mày đâu xong mẹ rồi nào đấy Ô. Cô tao Tao lượn đi rồi Chết mẹ rồi Lệnh mệnh gần nó quá không cuối cùng nếu thấy nó đâu ạ Đó, ờ, con này skin tạc hình à ngon thế đâu phải tạc hình đéo đâu tạc hình đéo đâu ôi em nó tạc hình chạy ngang qua em hả ờ, hơi hơi hơi hơi hơi mờ rồi ăn cướp rồi ăn cướp rồi cái số 2 đấy là là cái chiêu gì ấy cái mũ bảo hiểm ấy để làm gì ấy Malaga. cửa sách kéo được Xoáy xa vãnh nổi Nghĩa là Yasuo đâu Ôi ghế gần đấy Được, thế con này chơi dụng cô chấp các chú luôn Ok chưa? Được luôn anh Mà hay quá có hưởng nhỉ ảnh hưởng đâu con này hack map vãi lìn đấy anh hiệp nhở con này nhá nhìn thấy hết ừ. điên là nó chỉ có cái mắt lúc nghiên cứu kia thôi không em hôm nọ em chơi cái, cái chỗ không có mắt em vẫn nhìn thấy dạ cho biết Đấy, anh không không để ý nhiều như thế đâu anh chỉ để ý cái mà quan trọng thôi nó kiểu như là là mày cứ xem uh, thời gian anh của chơi MU gì đấy anh MU Mark Fini cái đéo gì kinh đấy sự thực thực 16 nó phải kiểu thế à ừ. chơi season cao nhiều cái để làm á chơi mới sướng chơi season cũ mãi chán rồi à? ôi anh chọn tướng chưa nhở à thì được chọn rồi farm rồi đúng không này đổi đấy thích làm ma cho làm này làm làm ma vào làm mấy con à, con vừa rồi xem Ủa kìa Nam Mô ăn gì Nam Mô vừa ấy phát cặp vua à, bò dạ dạ à, đéo đâu Nhắm ừ, đang bò đâu, thì đang uh, vừa mới vào Mà kìa nó canh hết nhở Canh canh canh Ui ôi, nhìn thấy này What the fuck Đấy, chạy đi Em chạy ở đấy Tiến anh trai chạy đâu Hai người, hai cái ghế gần nhau luôn à khá gần em là thế vào cái nhà ôi chạy <laughs> đi rồi không ở đây đâu mà chém cứu rồi ngon vẫn vẫn dưới ôi <laughs> Anh Hải đã bắt cua khó nhỉ đâu ấy Đéo thế đâu mà Đi ra ngoài rồi Anh Hải sửa máy nhanh nhanh lên là được hai máy này Ok á Đang fuck kia đang đùa này kêu kêu kêu kêu kêu kêu à, lùi anh cực cam đến chết luôn bà chơi ảo thế không anh, anh cực cam chết đâu mẹ tao vừa thấy mày đi tao tưởng ấy ừ. đi đâu rồi đặt mắt kìa nếu skin đặt cái mắt đấy à ấy đúng không? À, nhìn thấy

ma này đâu rồi nhở ma covid đang thở rồi ấy kìa Ôi kìa Đến kìa Đấy trận thoát hết à? Đang đuổi, đang đuổi. Bao Google trưởng trưởng. Mấy cái sử dụng chưa nhỉ? Chưa chưa. Vẫn lưu mà, cứ đổi máy bọn đấy lên. <laughs> đuổi bắp ngô thì bạn bố quay vườn ngô ơi trong vườn ngô trong vườn ngô trong vườn ngô Ui. là màu vòm trắng ấy vào chỗ Còn máy lấy sửa rồi ra dạ, máy sửa rồi đặt cái mắt mắt mắt mắt mắt mắt ở máy mắt ở máy mắt anh hiệp đặt ở máy vào vào vườn ngô nhá từ từ thôi còn hơn 6 phút nữa không phải vội đang đùa anh đang đùa anh ở trong vườn ngô cứ đây đi cứ chạy đi sửa đi chạy chạy chạy chạy chó rồi nha không thấy rồi nha trong vườn ngô trong vườn ngô ông ở đâu rồi không thấy không thấy không thấy Đấy. Vươn ngô vươn ngô chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy. Cứ vào <laughs> thoát. Vườn ngô nhá, vườn ngô nhá Vườn ngô Đang ở máy vườn ngô ấy Đặt mắt rồi chạy chạy chạy chạy chạy chạy vào nhà đó nhà đó nhà đó không nhảy qua được à Chịu quan quá tôi không nhảy qua được người ngay đây rồi Sửa đi, sửa đi, sửa đi Vẫn nhà đỏ à? Ừ, nhà đỏ Đi đâu rồi? Có kìa À, kia mà không chết vậy Mẹ rồi Ui, năm máu à? Anh lùi không ông đang đâu rồi? Xem một cái Cứ sửa đi Nhà đỏ, nhà đuôi đỏ cái rồi Phải gần mình vậy Ra khỏi nhà đó nhá. Rất cao mình. Cây, không cây, không cây. <coughs> Ít đập Nhiều lại vào gỗ mua rồi. ngay đéo được Gì mà chịu chết rồi Cứu cứu cứu Vào dụng ngô này Ngô lượn đi dụng ngô rồi Cứu được đấy, cứu được đấy chết rồi à chết luôn à hai lần bắt là tèo à bị hết thời gian lần đầu bắt bị ý xuống thời gian thấp à ở đâu ấy ở đâu ấy thấy không theo đuổi anh đi xong ở đoạn à, nhà gọc trắng cũng đứng sự cao không được không có mua ấy đang spam dỗ ngô ruộng ngô giữa ruộng ngô luôn Đến chết rồi. Ruộng hồ, ruộng hồ, ruộng hồ. Đồ vệ đặc biệt Thật dạ. Đỗ Dụng Ngô à ai à ngó ngó rồi <laughs> rồi rồi con này chạy nhanh thế nhở đang của ngô này gần nữa rồi <laughs> Tưởng anh em nhìn thấy chứ <laughs> Sợ ấy cả đài ạ à. Vào nhà đỏ rồi Ờ con mấy nào nhỉ xong nhé, nhá Rồi bên này cũng được Còn tầm một phần Cứu đi Em đâu không? Em đâu ấy Đấy thôi cứ xảy đã tính sao Ôi, xuống à... đẹp hết nhỉ? cứ đi sửa cao đi tao bị đuổi ngoài vườn ngôi nhá tới ngoài vườn ngôi chịu chết đâu rồi đâu rồi quay lại nhà đỏ này hả ừ sẵn tớ má map này có mấy cái cửa bé này Đến đến đến đến đến đến. vô quen thuộc À, kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt rồi, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Anh cứ chạy đi, chạy đi. Ôi, chết rồi. <laughs> anh kia bị đi rồi vừa nhốt xong hi sinh nha hi sinh nha được rồi ok kìa <laughs> anh hiểu bị, bị bị em nhìn qua cửa sổ tao biết là mày đấy nhưng mà tao không ngồi đấy tao cam được tao phải đi giết đốt mắt của tao đọc cắm ra đấy rồi Ôi kìa, anh dai Có chạy đang rơi à, Ấn à, uống nhầm nước à Cái cái bình ném mình ấn uống Này Vào vào vào vào vào chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy rồi vẫn bị chém Tôi đi rồi ra kìa chạy luôn đi chạy luôn đi dạ. đấy rồi kìa đổi đồ đấy đổi đồ luôn anh nữa ôi nhờ ảo, ảo ấy à, được. Ôi xong rồi kìa Wow. Ờ. Lừa đấy. đang shopping gì kìa. Đứng đi. Đang đứng shopping gì kìa. Nhập cá mồi. Vào cửa thôi. Thấy rồi. chạy đi. mười lăm giây kìa, không phải đi. Cứu được rồi. Cộng ba sáu giây kìa, cứu cộng giây kìa gì Ôi. ok à Đéo hiểu vào đi vào đi chết rồi Ôi hả anh hiếp em vẫn chết chết chết rồi hiếp hay đấy Tớ nhưng hôm nay chạy cứ chậm chậm kiểu gì ấy nhỉ? Biết à, tại ma này ba tỷ thôi <laughs> Ma chạy nhanh vãi nồi ăn một đường chạy Con ma già này Ma này nó khác Con này chạy được kém xa quá Nhưng mà nó có nhược điểm Có con ma nào nó vào rồi ngô mà ăn hết đâu được Chắc chỉ có ngôi và lóc nói thế con này cũng có van lóc như nhau con van lóc còn sướng hơn nào map gì muốn map đấy à tùy ừ, anh ai là ma đăng ký à ai là ma không biết chọn map ok map đấy luôn đấy anh làm ma lại phát nữa ok tay cũng có khá hơn đâu để ý mới được mẹ đấy nó tập facebook vào thấy hẹo mẹ rồi lộn mày còn tập facebook nó lộn gì nữa này cái này kiểm loạt nhanh quá em để ý rồi Ôi, sao toàn hải giác làm ma này? Tao biết. Từ nãy giờ. Con này nó được tăng hình đấy. cái cho con này nhỉ? <coughs> con này bị thằng hải béo cắt bắt cua ngay nếu được phải chơi con này <laughs> đúng rồi nãy béo đi bắt cua cơ mà nhưng mà bị anh bồ cho <laughs> chạy nhanh quá gọi chạy nhanh đâu cái trưởng nó ờ, nó chém nó đi, ừ, đi xa cái trưởng nó kiểu cái trưởng tàng hình kia cũng chạy nhanh hay sao mà mà chém một quả ừ, xa mấy mét ôi đến này chạy, chạy, chạy, mẹ đến trông mặt mình luôn đã sợ thế kìa Nó liều ấy nhở Mẹ đâu, anh gặp mẹ, mẹ đâu Mẹ gặp băm của mẹ tí như phang tao á Vườn <laughs> vô nhá Bao chuẩn bị bao, nhà đỏ này Nhà đỏ thôi. Nhà đỏ hai đôi à? Ừ. Từ, từ nhà đỏ vào đây nhanh thế. đây nào rồi? Đâu? Em nó vừa cái nhà đầu tiên luôn. Nhà đỏ đôi cơ. Không nhà đỏ đôi đâu. Vừa lừa anh xong, vừa, vừa cái nhà đầu tiên anh em mình vào anh. Ừ. Nhà đảo đôi phía đối diện mà Buồn ngu, buồn ngu, buồn ngu, buồn ngu Các nhà bò mình cắm rồi nhá Con này hiện chạy nhanh vãi, cứt ra Đâu ấy Trốn hết đi Ôi mày yếu rồi, để Hiệp chém phát yếu rồi Đi sự cao rồi Alo, à, chạy đi, chạy đi, chạy đi Ủa, lùi cả lốp xe à đi ra rồi đi ra rồi ui ừ, thoát rồi ấy ra vòng trắng này thoát cho gang tức ạ à. vòng trắng đơn à vòng trắng đơn vòng trắng đơn à vòng trắng đơn tắc thương này đập đầu tao hơi nhiều đấy chạy chạy chạy ủa quả chém của anh việt dã man tắc thương uống thuốc à đéo được rồi thì bạn à nước con này mắc À, ai chạy trong vườn đấy? Tao chạy, tao hư đuổi mất luôn. Ông ấy vẫn ở trong nhà trắng đôi sao ấy. Mẹ mày. ok nha Đó này. Anh em về chỗ đầu tiên sửa đi để anh đi sửa cao và anh yếu. Là kiểu này đi vậy đập đầu bố mày hơi nhiều ấy Anh Hiệp Anh Hiệp sao chạy nhanh đi Đấy chiều chiếc với Hiệp xa quá Kiểu vừa lướt vừa chém luôn Trong vườn ngô à? mình muốn đi giá nhá, vườn đi giá nhá, chạy chạy đi chạy đi Chạy cho rồi, chạy cho rồi Vào lại, vào, vào lại Nó đuổi, đuổi ta cưng tiếp Lại dí em ấy hiếp Ai bảo mày đập đầu tao nhiều Mày, mày đập đầu bố mày hơi nhiều đấy đi Thôi ai cứu tao cưng đi muốn chết nè Nhà đôi đỏ rồi thì chạy đi à, rồi con mẹ mày 배, 배, 배, 배, 배, 배, 배. 배 개, 배 개요? cho lúc đầu cứ sửa đi vào nhà vòng trắng rồi sao đúng rồi để ra ra máy kia bị chém một phát à không này dùng sách kiểu gì à? dùng dùng ấy kiểu gì à dùng skill ấy Ủa ơi, số 123 ấy Ê Mình đéo được rồi Anh hướng dẫn cùng nhau Nhốt đây vào ghế Ở giữa à, ở giữa à Ờ Đến, đến, đến, đến anh Ơ kìa, ra ra, ờ, phòng ơ kìa Để chị mệnh sau kìa Đến Đấy. là đón Nhà trắng này, nhà trắng đôi này Gần nhà trắng đôi chỗ cột điện đấy Shopping chết quá Và vườn ngô à ừ, thấy thấy thấy thấy đấy vẫn đang máy giữa ca máy giữa kìa đang dưới ngô đang dưới máy giữa máy giữa này ta vinh vào nhà bom đánh bom này sáng sáng nhà còn hai này nhà đi qua nhà đỏ à. về chỗ spawn này ra ấy em đoán hết ui có tao cửa tụi hỏi tới chứ đấy mày đặt cửa có mấy thằng đấy muốn mày khắc cửa mày đấy à ôi mình em đấy ừ hỏi thất mỗi mình em thôi đấy đúng rồi đó thằng anh vừa đuổi là thằng anh hay thằng ấy đấy không phải em đó là mỗi lần đó sao không chịu nghe là, là em là em thằng anh vừa đuổi chứ là thằng hải à? không phải em là thằng hải em vừa sửa xong máy đấy này Hiệp vẫn cam ở giữa Em đến đến là đón anh Hiệp Nhờ vòm trắng á, vòm trắng, vòm trắng nhá Ông nào biết anh cục to đùng cái định chơi đầu à dạ, đang quay mặt đi mà đang đang spam vòm trắng nhá đang đang đuổi anh đang đuổi anh đang đuổi anh ui hải giác sửa sắp xong chưa trong hết hết rồi máy ở ngoài đường ấy ừ. à không không không phải là sao đâu anh đập phá một nửa rồi rồi máy ở giữa thôi dưới thì máy ở nhà phòng nữa tôi phải kiếm không đồ đã không phải thuốc mà anh em cứ bình tĩnh đi tuyệt đau quá ở trong vườn ngô kìa Đếm thằng nào đấy phải chạy trắng rồi mẹ mình chụp hơi nhiều đấy chụp chứ phải chụp chứ anh sinh gái em phải chụp chứ cô chụp đoán háo em nhà trắng nhà ờ, vòng đôi trắng đôi Ô nhở, những cái chỗ tiền tiếc đâu hết rồi Ở đây anh Hiệp ơi Anh Hiệp dí kinh anh người Anh Hiệp đang chỗ ngô nha Đang chỗ ngô nha đang dụng ngô nhá không thấy đâu rồi nhá trong dụng ngô đó nghe tiếng lật xoẹt ở trong đấy không thấy đâu đặt con đặt mắt, mắt ở ruộng xe à. đây vân vân ở đây chỗ cái ấy kìa chỗ cái cột xoay gió kìa đang dụng ngô nhá vâng đang dụng ngô này sang bên cột nháy rồi đèn nháy rồi sửa đi sửa máy đi Ố, hiệp quay lại yếu yếu lắm rồi hiệp trẻ phát tôi sử dụng đây còn 18 máu rồi hiệp đang giữa dụng ngô này nó cam máy rồi cam máy rồi để vào trong nhà đi vào trong nhà chờ chắn nhá ừ Đang spam Nhà Trắng ấy Cửa máy ruộng ngô đi Bắt Không sợ đâu Không sợ đâu, không sợ đâu Con ở đấy á. Con Con ở đấy Ra rồi, ra ngoài rồi, ra ngoài Vào ruộng ngô, vào ruộng ngô Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy Cửa máy trắng, Nhà Trắng đi đang ờ, ừ, ừ, ở quay ở nhà trắng rồi đấy quay ở nhà trắng rồi đấy đây kia quen đúng rồi thấy em rồi dạ. à? sới sới đang spam đang spam đang spam đang spam đi ra ngoài đi vào vườn ngô <laughs> ừ. phá máy rồi sổ máy là trắng đi em đây 3 phút à? Căng hết nhở? Ừ. Vào Nhà Trắng này Vào Nhà Trắng này Ra bảo nhá Ừ Ra ra ra ra rồi ra ra Chạy đi chạy đi chạy đi Chém một cái Cũng đang chụp bao Nhanh vậy trắng kìa, đây là trắng kìa, đây là trắng được bảo nhá <laughs> khổ đấy ra ra ra chạy con mẹ rồi, không có gì biết à cái băng ngồi bên cạnh nhà đấy bên cạnh cái cái máy đấy kịp nhìn nó gần về anh nhỉ có đồ chụp ảnh anh Hiệp mới được Anh có đồ à? Không phải tại vì anh Hiệp cứ chạy qua chạy lại mình không sửa được đâu Anh Hiệp lại chạy qua phá à Xác ở đâu vậy? Đang người ngoài giữa đang đang đuổi em bên ca máy giữa rồi Anh Hiệp về chỗ ông Tanh này Cứu cứu cứu cứu Đang ở chỗ em này Sửa đi sửa đi sửa đi để chắc chắc chắc anh Hiệp đi Anh Hiệp vào bùn ngô rồi đấy Bùn ngô rồi đấy trắng rồi nhá tanh tam sờ cao đi tanh đi yếu sờ cao đi phải ra đấy và vườn ngô vườn ngô vườn ngô em hết thời gian hết rồi <laughs> thật anh đẻ là spam vườn ngô mày nhìn thấy rõ mấy một bên nhìn thấy rõ vẫn ở giữa máy đó, đó. ra ra nhà trắng ra nhà trắng ra nhà trắng về vườn ngô về vườn ngô về vườn ngô chụp ảnh nhà sau vào nhà Ui, quay lại, quay lại, quay lại. Anh đây, anh hiệp đặt mắt. Má. Đéo được. có địt mẹ, thế mà không choáng à? Anh vào nhà nhỉ? Thế anh vào nhà sửa đấy. mươi à? Đâu được Đâu rồi Kìa Mẹ sửa đi sửa đi sửa đi sửa đi đây là cơ hội cuối cùng rồi đấy phải bắt hai người mà phải bắt hai người mà không cần cứu đâu ôi hello lượn đi lượn đi lượn đi còn một trăm giây rồi căng kìa <laughs> vác em L A à, Cứu thì ấy được mà Cứu thì cũng thêm thời gian rồi Cộng thời gian, ừ được rồi Cộng thêm phút nữa Người đâu ấy? trôi thì to to bay vào đầu anh ơi. Ở giữa. Ui dồi, chém quả dã man. Choáng rồi. Ơ, à, nó đéo bay được ơ. À. Kìa. Yeah. Cái đồ ơi. Xuống đi, đạp đi. Thằng bé à cứu cứu cậu không gian cứu độ thời gian cứu được thời gian đấy chạy chạy chạy chạy chạy chạy cứu rồi ôi ơi <laughs> mẹ cái máy ở giữa mà làm sao mà chơi cái máy ở giữa trước mới được cái máy gần nhau quá mẹ ông nhiều máy ông nhiều đi trở lại liên tục à, tích sắp hồi sinh rồi kìa cứu luôn cứu luôn cứu luôn cứu luôn cứu luôn cho mẹ ghế rồi không được thôi thôi thôi hit tới rồi mẹ mày trận game hơi căng thẳng mới có được rồi đấy sợ lắm lúc mình về nhanh nhỉ đây đây gọi là nó có mấy cái máy này thì mày tự nhiên nó reset gần hết luôn ạ máy phá anh hiệp phá anh à, hiệp phá, phá à. máy ở trong trong nhà trắng hết sạch luôn anh phá đi phá lại máy lìn ra đấy thế chú ấy sửa được gần hết rồi đâu rồi phá <laughs> cứ biến mấy bắp ngô lại quanh đấy phá cả thiếu người rồi thì mẹ gọi nó đéo không nghe tất khả năng là nấy nó trốn đi nhậu không gọi gọi thầy biết rồi đúng quyết em dùng đến nó mà hả ôi được 20 c này điều kỳ lạ nên phải thực hành nhưng tiếng chuông trấn áp linh hồn của lão đạo sĩ càng lúc càng gấp gáp đám quân thi bị đánh bất động lập tức trỗi dậy tại chỗ lao lên tấn công một cách dữ dội hơn có vẻ như đạo sĩ chính là mấu chốt anh hào là người sợi dây màu đỏ của đạo sĩ từ nửa đốt nó lên mặt khác ông chủ cứ điểm huyệt đám quân thi khiến chúng phun ra chất lỏng màu vàng thấy tình hình không ổn đạo sĩ liền ném bom khói trong làn khói quân thi cũng dần biến mất khi anh hào kiểm tra đám quân thi bị đánh gục như thể cái gì đó, chuyện lạ là bụng của nó mở ra thêm thì là một thứ đầy pha tiếng. Sau đó, sẽ lớp mặt nạ cương thi thì giống như con người. Hóa ra những tên cương thi này đều là người sống giả tạo Tên của họ được làm bằng lò xo, chính xác để bám vào ngón tay. Tên đạo sĩ từ lâu đã cho họ uống thuốc cương chơi tí đã say. sau đó tên dịch cương thi. Tất cả điều này đã được tính toán từ trước. Mặt khác, mưu đồ của tên đạo sĩ thất bại, dưới sự thất giác của đồng bọn, lâm trong hộp gỗ trốn ra khỏi thành phố. Nhưng vừa đến ngoại ô, đã bị chính người của mình giết chết. Có vẻ như chỉ cần danh tính bị bại lộ thì sẽ bị giết người diệt khẩu. Vấn đề là ai là người đứng sau tất cả bí ẩn này? Vấn đề chưa được giải đáp. Ở một vụ án khác đã xảy ra, có một cô đến từ chuyển nhượng trong thị trấn, mấy ngày nay đã xảy ra vấn đề. Cố hình tối thiểu là bao nhiêu nhỉ? Kiểm nghiệm mở cửa chưa được bao lâu. Hôm nọ xem game này. Ấy. ngoài ngôi nhà, một ai đó gõ cửa. 960. về 1050 phê rồi. Lần này, thì cô lại gặp nguy hiểm, tôi không thấy ai ngoài cửa. Hai hai. Máy Logan không phải là 1060 ấy. Ờ, máy Logan 060 nhưng mà nó địt mẹ gọi nhau nghe thôi Một là chỉ có trốn đi nhậu rồi thôi. Anh mới đổi. Thôi ra tìm game khác coi. À không chơi uh, phone phát vô phone không? Hả? đi Mình muốn phone phát á? Đó, ờ, không muốn phone phát. Đấy hình như là mấy người? Bốn người ấy. Béo có game đấy chứ? Chưa. Thì tặng quá ghê mấy cái đăng siêu à phát hiện khuôn mặt đó đều là luôn hải đâu chơi không chơi gì anh hả chơi cái gì anh cũng mình phôn phát chơi cho vui cho đủ ừ. người em game game gì game bọn tàu hài đấy <laughs> em trai trai <laughs> rồi ờ không phải không không không phải game um, hand simulator đâu ông khác Phút phát đấy Đây là phải tải à sáu mấy nghìn nữa đang siêu. hả thôi đi ngủ ngủ lột gì đi mẹ mày covid tao phải sống về đêm đêm sáu bảy nghìn rưỡi à ừ. thôi đi ngủ đây đây cũng lột đi mua nha mua nha mua đi tặng tặng ba thằng cũng được